Yêu như đĩa thịt gà người trẻ áo hức người già chê trai Tình yêu như mắt với tai thiếu đi một đứa tương lai còn gì ừ. Tình yêu như chiếc bút chỉ lâu lâu không vót tức thì vứt toi Tình yêu như một trò chơi hỏi giặc nhân tế mấy người thắng đây <laughs> Tình yêu như một sợi dây trăng qua trăng lại có ngày đứt tay Tình yêu như chiếc bánh đa ai đêm nhúng nước thế là mất ăn <laughs> Tình yêu mà cứ lăn tăn đọc qua đọc lại đứng gãy răng bây giờ Bố mày cắt đầu môi, mày là đàn em của khá Bố mày cấm rẻ rách bố mắc eo vì đã chân